là về 31 các bạn nhé bẹt bộ luôn các bạn đúng như dự tính của mình thì hôm qua mình nói các bạn là mình nói ở trên kênh trên kênh YouTube là mình khẳng định với các bạn là soi cầu Minh Tú khẳng định với các bạn là ngày mai số số chúng ta liên quan đến nhau của ngày hôm trước thì đúng là ra bộ 13 các bạn nhé hôm trước bộ 13 hôm sau là một bộ 13 tổng 4 thì chắc chắn là chúng ta được đặc biệt rồi ăn được từ trên YouTube đến trên Zalo chúng ta đều ăn được đặc biệt thì mình kiểm tra một chút về mặt lô tô một chút về mặt lô tô của chúng ta ngày hôm nay thì có đầu 6 đầu 7 bị câm thì không biết ngày mai là có liên quan gì không đây các bạn ạ ngày mai liên quan gì đầu 6 đầu 7 không đây hay là ngày mai lại ra luôn cả bộ cả bộ ngày mai bộ 12 12 thì chắc chắn là không khói các bạn ạ ngày mai bộ 12 là khẳng định với các bạn mình vẫn khẳng định các bạn ngày mai bộ 12 chắc chắn là không có về phần ô tô của chúng ta ngày hôm nay thì có 42 và hai nháy và cặp thì chúng ta có 5885 thì ở lại 5885 ở lại hôm qua mình định bắt cho các bạn 5885 lô rơi nhưng mà mình không bắt ngày hôm qua đó là ngày 25 tháng 6 à 25 tháng 11 năm 2019 thì mình lên kênh chốt số cho tất cả các bạn tham khảo cho ngày 26 tháng 11 năm 2019 về phần lô tô các bạn nhé bạch thủ lô là con 91 và lót là 14 thì bạch thủ con 91 thì ra đã có con 91 ra từ giải nhì ra từ giải nhì chấm 2 ra con 91 bạch thủ chúng ta còn con nót của chúng ta là con 14 thì không có thì nó ra mất còn đó là còn 41 đó là phần ờ, lô tô bạch thủ các bạn nhé thì chúng ta được bạch thủ 91 và xong thủ lô đó là 13 31 các bạn nhé thì xong thủ lô chúng ta là 13 31 thì về luôn đặc biệt đó là còn 31 và hôm nay ở phần lô tô thì chúng ta ăn được bạch thủ là 91 và song thủ là 13 31 chúng ta là phần ô tô còn phần đặc biệt 24 số đây cái chạm mình bắt cho các bạn ba chạm đó là chạm 1 chạm 3 và chạm 4 thì chúng ta đặc biệt hôm nay chúng ta ra là 13 13 tức là hai chạm ra ba chạm với các bạn thì ăn được hai chạm còn đâu về phần lô ở đặc biệt thì mình chốt cho các bạn đó là 24 số 24 số bộ 13 và bộ 14 và bộ 34 thì chúng ta ăn được đó là bộ 13 và ra ăn được còn đặc biệt đó là 31 còn hôm nay ở trên Zalo Zalo chúng ta hôm nay thì chúng ta không ăn được song thủ đặc biệt rất là tiếc các bạn ạ hôm nay mình chốt cho các bạn đó là cả bộ đó là bộ 14 chốt cho các bạn và là 8 con và chốt cho các bạn đó là hai con 13 31 là 10 con đặc biệt như hôm qua mình nói các bạn ở trên Zalo chỉ cần hôm nay 6 con đặc biệt nhưng mình chốt cho các bạn là cho chắc chắn là các bạn à, không bị thua ở phần đặc biệt ngày hôm nay thì chốt cho các bạn 6 con đặc biệt thì đã ăn được đó là 14 41 và 19 91 và 13 31 thì chúng ta cũng ăn được còn đâu là trên Zalo thì cái à, đặc biệt 10 số chốt cho các bạn thì đã ăn được còn 31 và chúc mừng các bạn còn song thủ song thủ đặc <coughs> song thủ đặc biệt ngày hôm nay mình chốt cho các bạn đó là kết hai con đặc biệt rất là kết đó là con 14 41 cân đặc biệt các bạn hai con đặc biệt 14 41 thì nó ra một con 31 các bạn dùng vào 14 41 của chúng ta còn phần lô tô ngày hôm nay mình chốt cho các bạn ở trên Zalo đó là cặp song thủ 13 31 thì nó cũng ra luôn đặc biệt thì đặc biệt của chúng ta ra 31 thì ở trên Zalo chúng ta vừa ăn được đặc biệt vừa ăn được lô tô vậy chúc mừng các bạn hôm nay thì ở trên YouTube chúng ta cũng ăn được hết tất cả mọi mặt các bạn nhé bài thổ chúng ta ăn được và song thủ chúng ta ăn được và chặn đặc biệt chúng ta ba chặn ăn hai chặn và cái dàn đặc biệt hai tư số thì chúng ta ăn được đặc biệt trên Zalo thì chúng ta ăn được cả lô tô đó là 10 à đó là 31 thì giá đặc biệt luôn và chúng ta ăn được cái dàn đặc biệt đó là 10 số có duy nhất chốt cho các bạn có 10 đặc biệt và chúc mừng các bạn hôm nay gọi là trái đất chúng ta là chọn niềm vui các bạn ạ thì thật là xin lỗi các bạn tất cả các cầu kèo mình không chỉ cho các bạn như tất cả các kênh khác thì ai cũng chỉ cầu kèo tính toán cho các bạn nhưng mà mình không chỉ chỉ chốt những con số thẳng luôn cho các bạn để các bạn tham khảo trúng máu các bạn các bạn có thể xem xét các bạn có thể vào thêm tiền nếu mà trúng máu mà các bạn chỉ cầu kèo nhiều thứ nhất các bạn xem mất tốn thời gian của các bạn lãng phí thời gian tại vì là mình ví dụ như là mình đã lãng phí thời gian của mình và những con số tỷ lệ mình chọn cho các bạn rồi thì các bạn có thể tham khảo trực tiếp ở trên YouTube không phải xem cầu kèo thì mình à, chốt số cho ngày mai các bạn nhé ngày mai đó là ngày 27 tháng 11 năm 2019 thì à, tiếp tục mình hôm nay mình chốt cho các bạn đó là hai ba bộ đề tiếp đó là 24 số các bạn nhé bạch thủ ngày mai bạch về à, phần lô tô các bạn bạch thủ đó là con 45 lót đó là con 16 các bạn nhé và xong thủ lô ngày mai đó là 69 và 96 và đặc biệt ngày mai thì bắt cho các bạn ba bộ bộ đầu tiên đó là bộ 01 các bạn nhé 01 10 06 60 46 à đó xin lỗi các bạn 56 65 56 65 và 15 51 cầu kèo ngày mai là ảo để ra tiếp con 15 51 đấy các bạn ạ bộ tiếp theo cho các bạn đó là bộ 14 14 41 19 91 hôm nay bắt cho các bạn song thủ đặc biệt đó là con 14 41 không ra ra ngay con 31 cái dàn 10 số ở trên Zalo 1441 các bạn nhé 46 và 64 và 69 96 và cái bộ cuối cùng cho tất cả các bạn tham khảo ngày mai đó là bộ 04 các bạn nhé 0440 09 90 54 45 và 59 95 24 số 24 số các bạn nhé 24 số và cái chạm ngày mai đấy chạm ngày mai đó là chạm 16 9 các bạn nhé chạm 169 3 chạm cho tất cả các bạn tham khảo ngày mai thì hôm nay đó là ngày 26 <clears throat> thì mình có chốt cho các bạn đó là ba chạm chạm 134 chúng ta ăn được đặc biệt là còn 31 ăn cả hai chạm luôn thì ngày mai mình chốt cho các bạn đó là chạm 1 chạm 6 và chạm 9 của cái dàn 24 số này ba bộ đặc biệt các bạn nhé chốt số cho ngày 27 tháng 11 năm 2019 với bạch thổ lô là con 45 và lót đó là con 16 và xong thủ lô của chúng ta đó là 6996 và cái chạm đặc biệt của cái dàn 24 số này chạm cứng ngày mai thì mình bắt cho tất cả các bạn tiếp tục đó là cái chạm một cứng các bạn nhé mình tại ghi ở đầu này nó là cái chạm chạm cứng thì lúc nào nó ở đầu các bạn nếu mà theo dõi kênh thì các bạn biết chạm cứng luôn là mình luôn ghi ở đầu cho các bạn tham khảo tiếp tục với chạm một ngày mai và cái dàn đặc biệt 24 số đây mình có kết mấy con đặc biệt thôi mấy con đặc biệt ngày mai thôi nhà các bạn nhé nó liên quan đến nó liên quan đến uh, lô tô thì mình kết có mấy cái con đặc biệt bốn con đặc biệt này chờ ngày mai 6 con cả làm 4 năm nữa <clears throat> cho ngày mai cái dàn 24 số 565 và 696 và 454 tức là làm sao các bạn tức là ngày mai chúng ta số số của chúng ta tức là phải liên quan đến 05 các bạn nhé phải liên quan đến 05 cho ngày mai vì mình chốt cho các bạn ba bộ đặc biệt đây 24 số tức liên quan hết đến 05 của ngày mai bộ 01 liên quan 05 bộ 14 này, tổng 1 à, bộ 14 là tổng 05 các bạn nhé bộ 04 cũng là chặn 05 có ở đây như hôm qua mình nói các bạn đã cố gắng sẽ lấy lọc và lấy đầu tháng lấy may cho tất cả các bạn ở trên YouTube và trên Zalo thì hôm nay mình đã thực hiện được vậy chúc mừng các bạn chúc mừng các bạn đã tham khảo được hôm nay chốt cho các bạn hôm nay mình rất là vui đã ăn được đặc biệt đó là 31 và chúng ta ở trên YouTube chúng ta đều được ăn tất cả và trên Zalo được ăn tất cả chúc mừng các bạn đã tin tưởng mình ngày hôm nay lấy lộc cho đầu tháng cho tất cả chúng ta cho một ngày mới của một tháng mới cho ngày mai thì ngày mai đó là ngày thứ tư ngày 27 tháng 11 năm 2019 thì là ngày chúng ta vẫn lao động sản xuất thì à, trước khi kết thúc video thì mình kính chúc tất cả các bạn là chúng ta có một ngày mai đó là ngày làm việc luôn thật an toàn thật là an toàn các bạn nhé còn các bạn xem kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ấn like ờ, ủng hộ kênh các bạn nhé các bạn nhớ đăng ký kênh tại vì là video như hôm qua mình nói không phải ngày hôm nào thường xuyên mình lên video được rất bận công việc các bạn không phải thường xuyên lên video được nên là các bạn nhớ ấn ờ, like để khi mình lên video thì các bạn có thể biết là mình lên video để các bạn tham khảo những con số mình chốt cho các bạn trên YouTube còn đâu là các bạn không có nhiều thời gian để xem YouTube thì các bạn có thể số Zalo 0868302096 thì các bạn có thể nhắn tin kết bạn thì mình sẽ chốt cho các bạn những tỷ lệ con số nó rất là cao ở trên YouTube từ lô tô trên đặc biệt thì đặc biệt mình sẽ chốt cho các bạn rất là ít số thôi không chốt nhiều cho các bạn những con số thật chuẩn chính xác thì mình chốt cho các bạn tỷ lệ rất cao các bạn nhé thì uh, ngày mai các bạn ngày mai giải số chúng ta vẫn liên quan đến nhau các bạn nhé ngày mai một là chạm 16 hai là chạm 49 các bạn nhé chạm 49 ngày mai nó sẽ giữ lại tổng hôm nay chúng ta là 31 tổng 4 thì ngày mai là 49 có liên quan đến nhau các bạn nhé và con 1 ngày mai là mình vẫn đang kết cái chạm 1 vẫn đang kết chạm 1 các bạn và xin à, kính chào hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé